Xin chào các bạn Chào các bạn <clears throat> Tôi là Đặng Phương Chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết Một cái giải pháp Mà dành riêng cho phụ nữ Đó là Tại sao Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa Mà chữa mãi đặt thuốc mãi không khỏi thứ nhất phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa ở Việt Nam chúng ta là chiếm tỷ lệ rất đông vì sao vậy thì cái nguyên gốc là chúng ta phải đi tìm hiểu nếu như các bạn bị viêm nhiễm phụ khoa mà kèm theo những cái biểu hiện này thì các bạn đã tìm ra gốc thứ nhất nếu các bạn thấy cơ thể mình có hơi thở có mùi hôi đấy là biểu hiện đầu tiên cái biểu hiện thứ hai là phân của bạn đi không đẹp những cái biểu hiện này là có thể một phần nào đã lộ ra là cơ thể của bạn đang có nấm candida và nếu như có nấm candida thì bạn không bao giờ chữa dứt điểm được dù bạn có đặt thuốc gì để chữa viêm nhiễm phụ khoa đây là cái quan trọng nhất trong việc chữa chữa bệnh về viêm nhiễm các bạn biết gì đó viêm nhiễm phụ khoa để lâu các bạn có thể gây ra những cái bệnh nan y có thể cả ung thư thì đây là một cái mà tôi muốn các bạn chị em phụ nữ nắm được nếu các bạn có biểu hiện như tôi vừa nói hơi thở hôi này có thể có người có hiện tượng hiện tượng tóc rụng này rồi à, da xấu này rồi xương khớp đau này đó đấy là biểu hiện bệnh quá bệnh lý quá nặng như là viêm nhiễm quá lâu còn những người mới bị thì các bạn cũng có thể có những biểu hiện đó hoặc chưa có biểu hiện đó tuy nhiên để dễ nhất là các bạn biết rằng mình có bị viêm nhiễm phụ khoa do nấm candida gây nên hay không thì các bạn hãy làm động tác này cho tôi sáng sớm ngủ dậy mới ra khỏi giường các bạn không được xúc miệng không đánh răng và cũng không nên nói gì các bạn lấy cho tôi một cốc nước thủy tinh cho dễ quan sát đổ cho tôi gần đầy cốc nước cốc nước lọc trong các bạn vuốt cho tôi một ngụm nước bọt thật to nha vuốt thật to các bạn nhổ nhẹ lên trên miệng nước càng to càng tốt và lúc này các bạn quan sát nếu cốc nước cốc nước của các bạn có nước bọt đó mà nước bọt nó tan ra thì các bạn loại bỏ ngay là cơ thể tôi không có nấm candida nhưng nếu lúc đó các bạn đóng vá lại và có những cái tia phóng xuống chúng ta nhìn ngang này thấy nó phóng xuống dưới cốc có những người thì nó chìm cả đám xuống thì đấy là các bạn ấy đã nhiễm nấm candida cực kỳ nặng và đây chính là gốc của rất nhiều nhiều nhiều bệnh từ đau xương khớp này rồi à, bệnh đường ruột mãn tính này rồi à, các bệnh như phụ nữ là nám da nám má đồi mồi hay là rụng tóc miệng hôi nó đều nằm ở cái nấm này hết đấy các bạn ạ nên nhiều người cứ mải mê đi mua thuốc rồi uống thuốc rồi đặt thuốc để chữa bệnh mãi không khỏi nó chính là các bạn chưa đi được vào gốc gốc của gốc bệnh nó là nấm candida thế giờ mới hỏi tại sao nấm candida phát triển như vậy ở nó ở đâu ra vâng xin thưa nấm candida có hầu hết ở trên cả mặt đất mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày ăn uống vào nó vẫn theo được mình nó vào nhưng ở trong cơ thể chúng ta khi chúng nó đi vào thì dịch mật của chúng ta luôn luôn quản thúc được chúng vì vậy chúng không dễ dàng gì phát triển ở trong cơ thể chúng ta khi dịch mật đầy đủ nghĩa là gì ở đây ạ thế là nấm canada phát triển được là do dịch mật của tôi đang thiếu đúng không đúng dịch mật của chúng ta một ngày cơ thể chúng ta sản xuất ra từ 0,9 đến 1 lít tư để hấp thụ thức ăn và cái lượng dịch vật này nó cũng quản thúc luôn cả các loại khuẩn cho đến nấm được đưa vào khuẩn không có lợi nó đều khống chế được hết nấm nó cũng khống chế được hết do vậy nấm không hề phát triển được khi dịch vật đầy đủ nhưng ở cái tuổi trung niên hoặc tuổi cao thì dịch mật bắt đầu thiếu và đặc biệt nó thiếu rất nhiều ở những người mà nóng tính các bạn nhé nên những người mà nóng tính rồi hay lo nghĩ thì hay bị cái bệnh viêm nhiễm này viêm nhiễm phụ khoa đàn ông thì nóng tính quá mặt sạm này đó là do gì có phải nóng tính mặt sạm không không phải nóng tính thì làm do tắc mật và tắc mật thì nó dội ngược độc tố bởi vì gan luôn đào thải độc lọc độc tố và đào thải thì cái lượng độc tố nó bị tắc lại do dịch mật bị tắc nó dội ngược vào máu và lúc đấy chúng ta bị nám da nám má đồi mồi nghĩa là da xám xịt lại là do gì tắc ở mật nó dội ngược lên máu và nó thoát ra ngoài ra bề mặt da và lúc này chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì chúng ta mới bị bị bị dám dám máu và những người này cũng hay bị gì ạ viêm nhiễm phụ khoa nên chúng ta nhìn vào má của người phụ nữ mà cứ dám xám xịt lại thì hỏi nhẹ nhỏ với người ta xem bạn có bị viêm nhiễm không hầu hết là có bạn ạ đây là cái lý do về gốc nên các bạn muốn cho một cơ thể khỏe mạnh không độc tố không axit kèm theo những cái bệnh như rụng tóc hôi miệng hoặc là nấm phụ khoa mà chưa để được các bạn hãy giải quyết cho tôi cái dịch mật cho nó xuống đủ dịch mật xuống thiếu thì đường ruột các bạn phân các bạn cũng thấy thấu xấu có người béo phì quá có người gầy quá rồi nhiều bệnh hình thành đó là dịch mật thiếu và các bạn nên nhớ rằng ở cái tuổi 35 trở đi hầu hết ai cũng thiếu dịch bệnh có thể người thiếu ít người thiếu nhiều vì vậy trong cái câu lạc bộ sống hội sống khỏe hội sống khỏe như thời trẻ trên facebook của tôi mọi người đến đó thanh lọc thân tâm mới thấy độc tố trong gan trên cơ thể chúng ta ai cũng có người trẻ có thể có rất ít hoặc cực cực kỳ ít nhưng những người trung tuổi những người mà có tâm cáu giận hay nóng giận trong cuộc sống này thì độc tố trong gan cực kỳ nhiều và đây chính là cái lý do vì sao tôi sinh ra câu lạc bộ này để giúp cộng đồng và chúng ta chỉ cần đến thanh lọc thì chúng ta hiểu bản chất cái độc tố trong gan nó hình thành từ trong tâm chứ không phải do ăn uống bởi vì cái độc tố nó hình nó có ở trong trong các nguồn thức ăn nhưng nó nếu như trong gan chúng ta đều thông thoáng thì cái độc tố nó sẽ không đọng lại bởi vì chức năng gan chức năng thận nó luôn lọc và đào thải cho nhưng nó sẽ đọng lại khi chúng ta có cái tâm cáu giận bực dọc buồn rầu lúc cái tâm cáu giận bực dọc buồn rầu nó làm xáo trộn tắc nghẽn giống như người phụ nữ đang cho con bú ấy mà cáu giận quá stress gây ra tắc nghẽn ở ở gì ở vú lúc này nó sẽ làm cho gì tắc tia sữa và lúc đó có u cục cục và người ta thấy bút thì đau ngay bởi vì ở đó có thần kinh nhưng trong gan chúng ta không có thần kinh nên sự tắc nghẽn ở gan chúng ta không nhận ra và lúc này độc tố nó mới tích tụ lại theo cái dịch mật bị tắc đó và lúc cái dịch mật đang thiếu này thì nó sinh ra đủ thứ bệnh trong đó nấm candida phát triển quá mức trong đường ruột và lúc này nó đi vào máu và nó thiếu nó làm gây ra bệnh viêm nhiễm mọi nơi trên cơ thể miệng hôi cho đến viêm nhiễm phụ khoa và chữa mãi không khỏi do vậy các bạn hãy đào thải độc tố trong gan đặc biệt muốn giải quyết đó các bạn hãy thanh lọc phân tâm thì mới đào thải được độc tố gan bởi vì cái tâm thức nó gây ra cái độc dây gây ra sự tắc nghẽn này thì độc tố mới bị tắc nghẽn và hình thành nên các bạn sau khi thanh lọc xong các bạn chỉ cần một chút dầu dừa đó hay là viên formula 4 đặt và phụ khoa không quá 3 đến 5 viên chỉ có vài nghìn bạc các bạn giải quyết được tận gốc cái nấm candida cơ thể các bạn sẽ có cơ thể thơm tho các bạn hết viêm nhiễm lúc này các bạn sẽ rất tự tin tôi tin chắc rằng điều này các bạn sẽ làm được một cách đơn giản các bạn sẽ thấy rất đơn giản khi các bạn tham gia hội sống khỏe như thời trẻ trên Facebook của tôi và các bạn sẽ thấy rất nhiều rất nhiều bệnh nan y ở đó được giải quyết tận gốc bằng cách làm sạch cơ thể. Các bạn nên nhớ rằng nếu các bạn đang sử dụng thuốc đôi khi nó là độc tố. Thế nào là độc tố thân? Thế nào là độc tố trong tâm? Giác trong thân và giác trong tâm hình thành như thế nào? Hãy tham gia ngay câu lạc bộ Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ trên Facebook để các bạn biết được điều này. Xin cảm ơn.